Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại ca đây Và hôm nay mình chỉ có một cái thông báo Một con thông báo mới cho các bạn Và đây sẽ là một cái thông báo quan trọng nha Thì kênh của mình thì ờ, mình để làm từ hồi năm 2000, 2018 Đầu năm tháng 1 ấy thì lúc đó lúc đó đều trôi qua để gần được 3 năm rồi thì một cơm mình đã được 274 người đăng ký và hồi xưa ấy mình cũng có quay những video mình chỉ quay mục đích vừa game thôi nhưng bây giờ mình quay vừa học hoặc là game thì đây là những video cũ hồi xưa của mình có những cái kỷ niệm video hồi xưa của mình ở trong này và mình đã làm từ rất lâu rồi nhưng mà chừng chừng lúc nào xong xong uh, cỡ cỡ hơn 2 năm ấy xong cỡ hơn 2 năm là mình cũng bắt đầu vậy lập tiếng luôn quê ấy lúc đó ấy, coi sao đầu năm năm hai nghìn không à, cuối năm năm 2019 thì mình uh, ờ, quay video Verstrat lập trên được nên giờ ấy giờ mình cũng không vay game nữa mày có cũng có rất là nhiều người cũng đang mong cho mình vay game nên ấy uh, giờ mình để biết tình sẵn thôi thì ra chính là mình sẽ đỡ hết tất cả um, Nên chỉ đỡ những video game mới nhất của mình Về bên về máy bên kia Nha yeah. Vậy mình sẽ đưa hết ờ, về trong lúc đó kênh mới của mình đấy Thì uh, mình mới làm ra Và sẽ có những video game mới của mình Cho mình chỉ không lấy mấy video cũ đâu Thì đây qua mình sẽ chuyển video Minecraft này Xin tô máy qua bên đây và đây sẽ là cơ của mình đấy về kênh của mình tên là Kỳ Anh Gaming và các bạn nhớ nhấn subscribe kênh này và nhấn nút chuông thông báo đặt ô đây và còn một điều nữa thì uh, mình không mình ờ, không định chịu hết video xem về kênh mới này mình là mình định cắt nó thành hai hai kênh luôn kênh này là quay đập chân kênh này kênh này là quay video game nên này các bạn phải nhớ về về một kênh này nha thì mình sẽ để link kênh ở dưới bằng dưới mô tả nha rồi thì xin chào xin chào các bạn và bye bye nha bye